chào cả nhà, xin chào tất cả quan sai ạ. À. Thì clip hôm nay mình xin chia sẻ một phần mong mảnh nhỏ trong cảm xúc của một bạn quan sai. Bạn ấy viết khá là về tình cảm và rất là xúc động mà. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại bài viết của bạn ấy từ một lời tỏ tình nho nhỏ của bạn Tô Quỳnh Giao, một quan sai chân chính ạ. À. Trên đời này, để hai người có thể gặp gỡ nhau giữa hàng tỷ người là một cái duyên. Để miêu vô tình bước qua cuộc đời nhau chính là một phần đẹp nhất của định mệnh. Còn để bản thân mình gặp gỡ miêu cũng là có vài phần liên quan đến số phận. Có những thứ chỉ đến rồi đi giống như điểm tô thêm một phần của cuộc sống. Nhưng cũng có những thứ đến rồi ở để tạo nên một trời thương nhớ cùng ký ức mà không thể dễ dàng cho vào lãng quên được. New York đến với đời mình chính là đẹp đẽ như vậy đó Mình thì không quá tin vào tình yêu nhân loại Bởi có yêu nồng nhiệt thì cũng có sự đau khổ chia ly Thế nhưng chẳng hiểu sao mình lại bắt đầu có niềm tin ở hai người vốn dĩ xa lạ Chẳng biết nếu ngày ấy Milrap không gặp được nhau thì liệu hôm nay họ sẽ như thế nào Có hạnh phúc như hiện tại hay không Và cũng Tự hỏi nếu ngày ấy chẳng có sự gặp gỡ giữa hai chàng trai đó thì mình sẽ như thế nào? Mình chỉ biết bản thân mình kể từ khi biết đến Miêu Rắp mỗi ngày đều vui vẻ, được học hỏi rất nhiều điều về tình yêu và cuộc sống, được biết thế nào là một mối quan hệ cho đi và nhận lại, biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Cũng như biết tại sao mỗi người cần vì nhau mà hại đi cái tôi của mình để gắn bó và hòa hợp. Mình yêu cái cách Mirak dành cho nhau, sự chân thành nguyên thủy nhất, không tính toán vụ lại, chỉ có tình yêu đến từ sâu thẳm trái tim. Đúng vậy, yêu suy cho cùng cũng là nói lên điều trái tim muốn nói. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu một ai đó đến hết cuộc đời này. Nhưng bây giờ thì mình lại muốn yêu hai con người ấy đến hết kiếp sống này nữa Và cả những kiếp sống sau này Cảm ơn miu rất vì tất cả, hãy cùng nhau đi thật lâu nhé. Đây là tâm sự của một bạn quan Quanzai viết về à, trong chuyên mục lời tỏ tình nho nhỏ dành cho miu Rap ạ vào ngày 12 tháng 9 năm 2020 thì với những cảm xúc của bạn rất là chân thành và đáng yêu thì mình chia sẻ lại trong clip này rất cảm ơn mọi người đã cùng nhau theo dõi và cảm nhận thì nếu như mọi người có muốn mình à, chia sẻ lại để làm à, những clip dạng mô mành dễ thương đáng yêu gửi đến mail rap á, thì mọi người có thể gửi phần à, email phía bên dưới á, để mình đọc lại và diễn đạt cho mọi người cũng cảm thấy có những phút giây chiếc mẫu mành với idol của mình và cùng nhau chia sẻ lan tỏa yêu thương thì các clip của mình đều ở chế độ đặt công khai và mọi người có thể tái sử dụng lại nhé cũng có thể dùng để à, Yêu cảm xúc của mình cũng được Hoặc là dùng để giữ làm kỷ niệm cũng không sao Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ạ Chúc mọi người buổi tối vui vẻ Và ngủ thật ngon nhé Sáng mai thật tràn đầy năng lượng Xin tạm biệt ạ à.